gì đó nó khiến cho đi suy nghĩ đến việc này mình nên làm cái điều này rất là cái clip này nó không hẳn là nhắm đến một mục đích nào mà đừng đã có làm clip này để up lên youtube có một cái đích là thay hay là bất cứ một mục đích thương mại nào no nó cũng là nó chỉ là một cuộc đua nó chỉ hiểu con người con người cái điều đầu tiên mà tôi nghĩ là ừ, mình đang thực sự làm khó nhau quá nhiều tại sao tôi nói vậy thì tôi nghĩ mình là một cá thể sống rất độc lập ở trên thế giới này ví dụ Ruby là một cá thể nữ sống trên ờ, quận phú nhuận tổ thành phố thành phố Hồ Chí Minh đỉnh không Sài Gòn đâu thành phố Hồ Chí Minh nước Việt Nam uh, trái đất ờ, chưa có trái đất nữa Đông Nam Á chứ đi Đông Nam Á xong rồi châu Á xong rồi trái đất mà trái đất là sau đó là nó còn cái giải ngân hàng mình chỉ là một cái gì đó quá nhỏ trên cái thế giới này nói vậy tại vì cái kiểu cuối đời thì mình cũng kiểu là một chỗ á mọi người kiểu nếu như cuối đời thì mình sẽ lắp đau chung một chỗ ví dụ là lắp đau chung một chỗ trên thế giới mà bây giờ thì mình đang kiểu là đang ờ, đang được ở ngoài xã hội chưa chưa chưa tự nhiên f không cái kiểu thì như vậy là cái việc mà người ta đánh giá mình nó là một điều vô nghĩa nhất những gì mà nó đã xảy ra trong quá khứ của bây giờ nó là tốt hay là xấu thì bi vẫn appreciate nó là bi vẫn có những cái hình xong là appreciate như là của người bạn anh à, bi người bạn thì bi nghĩ cái việc mà những gì mà nó đã xảy ra trong quá khứ nó nặng quá khứ thì nó nên nặng quá khứ thôi mình không nên sống trong quá khứ quá lâu và mình không nên nghĩ về quá nhiều về tương lai tại kiểu chị mình biết là những kiểu trong tương lai mình sẽ mình sẽ đi xuống lỗ mọi người thật sự mình sẽ tức lắm Tiếp theo hiện tượng mình sẽ có cái được trên đó cô rồi ừ, ngủ là nó thì cũng bị info trên facebook và nó là một cái cái kỷ niệm là thực sự rất là khó quên luôn rồi rồi rồi cũng qua cái gì cũng qua và mọi chuyện cũng cứ thế là cái chuyện thôi thực sự mình không cần phải suy nghĩ quá nhiều về những chuyện mà người ta nghĩ về mình á người ta nghĩ a về mình nhưng mà mình có nghĩ a giống như người ta thì đó mới là vấn đề chứ không phải là người ta nghĩ mình như vậy xong rồi mình cũng nghĩ mình như vậy là mình gãy việc mà mình được sinh ra trên thế giới này chỉ là để mình trải nghiệm được push tới mức gọi là maximum để mình trải nghiệm tất cả những gì mà mình cần trải nghiệm ở trên thế giới này ví dụ buồn vui đau khổ là chán ghét rồi ganh tị thấy cái nợ không nó nghe là buồn cười thôi nhưng mà anh biết đằng sau bên kia nó là cái gì lâu mình sẽ để trải nghiệm just have fun chill chill ơi dễ thương mình mình quá bị gọi là bị intro vào những mối quan không cần thiết 24 tiếng một ngày không mọi có hai gần 20 tiếng đồng hồ trong một ngày chỉ để lướt thôi Instagram uh, TikTok YouTube whatever Did I explain too? social media em đã đôi khi đi sang Mỹ mạng xã hội nó cũng chỉ là một cái nơi để mình ok đăng hình ảnh lên đó và nó không phải là nơi để bạn judging kiểu vì nó tức là bạn đăng cái gì lên nó là quyền của bạn bạn đẹp bạn đăng lên thậm chí bạn thấy bạn đẹp nhưng mà người ta nhìn thấy bạn chưa đẹp đó, bạn vẫn có quyền đăng lên rồi đấy nhưng mà bản thân bạn mà bạn không khe tới những gì mà người ta nghĩ về bạn đó thì thì thì người ta sẽ cần dễ để ý mẹ hơn để tôi nói vậy nè bạn nha. là đây có một hai ba bốn năm người đi ví dụ đây là cái ví dụ đây là bạn đi ha thì một hai ba bốn người này ngày nào người ta cũng vào uh, Instagram account của bạn để xem story cũng kiểu lúc này á thì cái việc mà ví dụ như hôm nay bạn up một cái ảnh tập trung vào đấy là cũng cần càng nhiều thời gian cho mình mình tốt. khi mà mình làm thời gian nhiều á thì mình sẽ càng tìm ra được bản thân của mình nhanh nhất có thể tại sao mình lại cần dành cho mình nhiều thời gian hơn để mình được trải nghiệm những điều đó tốt đẹp hơn là như bạn còn phải biết là bản thân mình là dễ chịu với người ngoài hay là dễ cấu với người ngoài mình là người dạng introvert hay là outrovert mình sẽ như thế nào khi mà cuộc sống như thế nào mình sẽ a b c d người khi đó mình sẽ hội khi là người tiếp xúc với một mối quan hệ nào mình sẽ hội đó mọi người có được vấn đề đó thì người giải quyết rất là nhanh có gì cái trải nghiệm về sống một chút xíu thì nó sẽ tốt cho mình hơn thì dạ cảm ơn mọi người đã xem đây massage okay. follow subscribe every youtuber do that thing bye